Xin chào các bạn thì đã quay trở lại với channel của mình thì ngày hôm nay mình buồn quá các bạn à, nghĩ về cái quãng đời ở à, quãng đường mà mình đã đi trong cái khoảng thời gian à, vừa qua thì mình thấy mình buồn mình thấy à, đa phần những người xa xa quê hương đó các bạn và đi làm ăn xa đa phần là những người nghèo không các bạn giống như mình vậy các bạn à, mình nghĩ là tại sao mà ví dụ như ở tỉnh này tỉnh kia à, thành phố à, Sài Gòn Nội hay những thành phố lớn những thành những tỉnh nhỏ thì à, những tỉnh nhỏ mặc dù nó đây là những tỉnh nghèo nhưng mà nó vẫn có người giàu các bạn vẫn có những cái lực lượng lao động tại địa phương cũng ở ở ở là ở lại địa phương họ làm việc chứ không phải là họ buộc phải đi làm ăn xa thì mình mới nhìn lại thì mình thấy ủa trời ơi chết rồi vậy là tất cả mình thấy là phần lớn là những người đi làm ăn xa đi bỏ xứ ra đi đi đi, đi tìm thì kiếm tiền đó thì phần lớn là nghèo các bạn nghèo không có tài sản gì cả à, à, phải đi làm xa để rời khỏi cái quê hương của mình để đi đi tìm một cái vùng đất mới để kiếm tiền thì những cái người mà ở lại tỉnh nhà làm ở lại quê nhà làm là những người có tiền không phải là giàu ấy các bạn nhưng mà họ cũng khá họ cũng đủ ăn họ cũng không cần thiết phải đi làm ăn xa nó không có phải vô cái con đường cùng hay là những cái con đường buộc phải đi rồi bỏ rồi bỏ quê hương họ có thể chấp nhận ở lại tỉnh nhà làm những mức lương thấp hơn ở tỉnh nhà vẫn có công ăn việc làm mà các bạn đừng bao giờ nghĩ là ở nhà không có công ăn việc làm à, thì à, ờ, hoặc là họ có vườn từ đất đai tài sản để làm để kinh doanh nó thì à, mặc dù không phải là đại gia không phải là giàu nhưng dù gì nó cũng khá hơn những người phải bỏ quê hương thì mình thấy rất là buồn mình nghĩ là ủa mình mình cứ tưởng là hồi trước đây mình cứ tưởng là mình phải Ờ, phải đi làm đi ăn xa đi kiếm tiền thôi mình không, không mình không có nghĩ là mình là thuộc cái dạng là nghèo thật là nghèo mới, phải buộc phải bỏ quê hương bây giờ mình nghĩ là thì mình thấy đúng các bạn mình thấy đúng mình nói ủa ở dưới quê bây giờ cũng có người giàu cũng có người nghèo cũng có người giàu cũng có công ty cũng có xí nghiệp tại sao mình không ở lại dưới quê mình làm mà mình phải bỏ quê hương của mình đi lên đây làm mặc dù là bây giờ mình đi làm ở đây có tiền nhiều hơn những cái người làm dưới quê mình về mình cảm thấy mình tốt hơn những người dưới quê đúng là như vậy nhưng mà cái cái gốc ngày trước của là nghèo buộc phải đi thôi không có việc gì làm là làm cái mức đồng nó không sống nổi không trụ nổi buộc phải đi nghèo hơn người ta ví dụ như người ta cũng làm ở mức lương đó thấp ở tỉnh nhà nhưng mà người ta có vườn tược này kia có này kia người ta có thể bổ trợ vào thì tính ra nó cũng khá hơn mình ngày trước đó thì mình nghĩ là mình thấy buồn tại vì hồi xưa giờ mình chưa bao giờ nghĩ là mình thật sự thuộc vào cái dạng đó để mà bứt gói ra đi nhưng mà thật sự là mình đã trong cái dạng đó bứt gói ra đi các bạn hồi đó trẻ chạy cũng chưa nghĩ tới chỉ là đi làm kiếm tiền thôi chứ không có nghĩ là ừ mình đang thuộc trong cái dạng rất là nghèo rất rất nghèo chứ không phải là cái dạng nghèo à, dạng bình thường à, bây giờ thì mình mới phân biệt được à, thấy à trong cái nghèo nó cũng còn có nhiều cái nghèo nữa có cái người nghèo hơn mặc dù cũng thuộc dạng nghèo chẳng hạn nhưng mà nó cũng à, ship loại nhiều trong đó thì mình còn thấy cũng hơi là buồn tuổi chút xíu à, thì ai mà cũng muốn hy vọng rằng mình à, được ở quê hương gần cha mẹ gia đình bạn bè à, từ nhỏ chơi tới lớn đi học trường cấp 3 chung chẳng hạn à, rồi à, bà con hàng xóm láng giềng rồi những cái con đường quen thuộc mà mình hay đi thậm chí là ăn ăn đêm cũng đi luôn không có sao cả ổ gà là nhớ hết à, nhưng mà vì cái hoàn cảnh buộc phải ra đi các bạn thật sự là mình nói nói là vậy đó nhưng mà ngày xưa thì mình không có nghĩ cái từ buộc mình không thấy được cái từ buộc bây giờ mình mới thấy được cái từ buộc ừ. à, thì à, ai cũng ấp ủ một cái điều là muốn trở về quê hương để lập nghiệp nhưng mà khi mà mình đi ra rồi thì cái nơi à, thứ hai mà mình làm thì nó lại à, xây dựng nền tảng ở đây rồi bây giờ quay trở lại thì cũng hơi khó khăn à, và phải xây dựng lại nền tảng từ đầu trong khi thời gian thì cũng không có cho phép cái điều đó trừ khi là quá giàu đi thì mới có thể được à, thì um, mình thấy à, cái điều đó như như vậy không biết là mấy các bạn mà đi làm ăn xa à, bỏ quê hương giống như mình ngày xưa à, 18 tuổi đó rồi khỏi quê hương thì không biết là các bạn thuộc cái dạng như thế nào nhưng mình nghĩ là phần lớn phần lớn là rơi vào hoàn cảnh éo le giống như mình chứ không có phải là ở nhà mà giàu hay là ở nhà cũng đủ ăn mà lại bỏ đi đâu nếu mà có thì chẳng qua là có thể là giận gia đình hay là cái gì đó nói chung là nó cũng tiểu số thiểu số thôi nó không phải là đại đa số mình đang nói về vấn đề chén cơm đó các bạn cái cơm ngày xưa mình đi lên thành phố ờ, Sài Gòn này chỉ trong tay chỉ có 60.000 đồng thôi các bạn đủ chỉ đủ tiền xe và ăn trong vòng một ngày là kết thúc mà không có tiền để trả nhà tiền trọ đâu à, không có tiền để trả là trả tiền nhà trọ luôn nhưng mà mình vì cái đó để đưa mình vô cái đường cùng và buộc, buộc phải à, buộc phải tồn tại <coughs> thì nghĩ lại cũng hơi hơi hơi buồn tuổi chút xíu nhưng mà cũng không sao khi mà chúng ta có sự phấn đấu à, biết kiếm tiền uh, dành dụm thì mình sẽ thành công uh, nó không phải là mãnh liệt lắm nhưng mà nó cũng khá khá hơn và, và nhanh hơn những cái người mà người ta à, mãi mê chơi hoặc là người ta phí thời gian vào những việc khác quá không có tập trung kiếm tiền thì mình nhanh chóng sẽ vượt qua những người đó nhanh chóng thôi à, có nghĩa là cái sức mình bỏ ra bao nhiêu thì mình sẽ đạt được bấy nhiêu nhưng mà cái thời gian đó có những cái bạn thì nóng vội lắm à, muốn nhanh muốn lẹ thì chỉ có mua giấy số thôi và đến số đề thôi nha các bạn chứ còn à, nhanh lẹ thì chắc không ra à, thì à, khi các bạn gần tới đích rồi nhưng mà các bạn bỏ cuộc đó cho nên là các bạn không nhìn thấy được rồi các bạn quay qua các bạn la ôi trời tôi phấn đấu quá trời mà sao tôi không đạt được cái gì đó có nghĩa là các bạn nửa vời chưa tới chưa tới nha các bạn các bạn phải tới nơi tới nơi luôn chịu chịu cực luôn rồi ví dụ như mình đã đói 3 năm rồi đói thêm năm rồi có sao đâu nhưng năm thứ năm là mình đã ngon rồi đúng không nhưng mà các bạn tới cái năm thứ ba là các bạn bỏ cuộc mẹ nó rồi cho nên là chết thiệt cái chỗ đó à mấy bạn làm sale cũng vậy đó mấy bạn làm sale nó cũng giống như làm sale làm kinh doanh đó ừ, mình đi chào thằng khách đó một năm hai năm rồi mà nó không nhúc nhích gì hết các bạn tới nhưng mà tới cái năm cuối cùng mà nó mua mà các bạn lúc đó các bạn nghĩ công ty mẹ nó gọi thằng khác vô hưởng <laughs> thì nhiều cái cũng có buồn cũng có vui à, tính ra thì cũng à, hay à, nhưng mà cái điều mà bỏ quê hương thì cũng không ai mong muốn à, mình rất muốn trở về à, quê hương để mở một cái công à, việc à, và cũng như tạo một cái công việc cho những người khác làm à, để cho họ không phải rời bỏ quê hương nhưng mà mình mới tính nghi nhớ lại là ở chết bà những cái thằng bỏ quê hương giống như mình ngày xưa là những cái thằng vô cái đường cùng chén cơm không đủ để ăn đó mới bỏ quê hương còn những thằng có đủ để ăn nó cũng đi làm tháng 3 triệu rồi về nhà tưới cây này nọ kia nó cũng sống phà phà tính ra gì cũng ngon các bạn cũng vui chứ không phải là gì gì không phải gì không không phải là nghèo hay là đói khổ hay là bị người ta dễ gì đâu ừ. chỉ có à, không có đủ kiếm cơm thì mới đi thì dễ tại những cái người mà xa hương á mà đi làm á thì người ta phấn đấu để mà người ta làm kiếm được tiền có những người bỏ cuộc không tính nhưng mà cái tỷ lệ thành công thì cũng thấp chứ không phải là nhiều à, không phải là nhiều đâu nói vậy thôi cũng phải là nhiều tại vì xa quê hương thì mình làm lại con đường bằng con đường chú không cái thứ nhất cái thứ hai là cái ý chí phải mãnh liệt phải cố gắng thật nhiều chứ còn xa à, quê hương ví dụ như cũng như người xa quê hương đi làm chắc chắn là phải tốt hơn ở dưới quê rồi đó chắc chắn tại vì khi mà mình nhìn thấy cái điều tốt hơn mình mới đi mình mới chấp nhận bỏ đi chứ không phải là mình thấy cái điều xấu hơn mình bỏ đi nhưng khi mà mình bỏ đi à, thì mình đạt được một chút thành tựu gì đó hay là gì đó cái đầu mình ăn chơi xa đọ xài sang mua sang không chịu tiết kiệm tiết dành để dành những con số lớn để làm những chuyện lớn hơn thì mình sẽ bình bình bình bình bình bình bình bình à, và dậm chân tại chỗ thời gian trôi đi già cả rồi bắt đầu mới nhìn lại là thất bại à, tại vì khi mà mình đi á, là giống như nãy mình nói là thuộc vào những cái hoàn cảnh khốn cùng không có cái gì trong tay cả không có cái gì nên à, ờ, thì à, mình sẽ bị thua người ta ví dụ như thằng lương 3 triệu nhưng mà nó có miếng đất các bạn ừ 10, các bạn làm lương 5 triệu bạn hơn nó nhưng mà 5 năm sau miếng đất nó lên giá trị cao là các bạn ỉa trong quần với nó rồi các bạn thua nó ngay nên các bạn phải tích lũy cố gắng đạt được cái mục tiêu lớn rồi sau đó chúng ta mới làm ờ, mấy mấy mấy ấy tính thì các bạn chưa đạt được mục tiêu lớn ví dụ như nói các bạn lãnh lương 10 triệu đi các bạn chưa có đạt được mục tiêu lớn nữa mà các bạn đã quất cái điện thoại 15 20 triệu thậm chí có những người quất cái điện thoại 30 triệu luôn thì thấy mẹ rồi như vậy thì những cái người đó thì họ không không thể nào mà đạt được ờ, cái thành tựu mà nhanh được nếu họ có đạt thì họ phải chậm lại hơn cái người ta ví dụ là để dành được 30 triệu bắt đầu người ta làm ăn cho nên là kiếm được trăm triệu cho nên là mua cái điện thoại 30 triệu nó vậy thì ngon không ừ. thì ờ, mình chỉ có chia sẻ cho các bạn như thế thôi tại vì uh, nghĩ à, bữa nay thấy buồn buồn rồi nghĩ là gì huy hương thì thấy tự nhiên mình à, bây giờ cũng à, tự nhiên lại rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì không biết là các bạn có cùng hoàn cảnh như mình hay không à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe à, cảm ơn các bạn